What's up? Xin chào 500 em, chào mừng các anh em quay lại với channel của Boss Gear Ngày hôm nay mình sẽ cùng 500 em đi đập hộp và review sơ qua một em bàn phím cơ rất là đặc biệt Một em bàn cơ siêu nhỏ gọn như thế này Và nó sẽ có mã đó là đà màu sắc K3 à, Đây là một cái dòng bàn phím cơ nhưng mà dòng cao cấp của thằng Motospeed Và nó chuyển sang tên là đà màu sắc và nó sẽ có cái hình logo của con cá mập ở đây và chúng ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài vỏ hộp thì đây là cái dòng bàn phím cơ numbat ok không nói nhiều nữa mình sẽ cùng đi review chi tiết nha let's go Rồi về cái cách thiết kế đóng hộp thì như các bạn thấy nó làm cái hộp khá là màu mè với rất là nhiều chi tiết hoa văn ở đây. Và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy cái hình bàn phím ở ngay đây. Đó, hai mặt đều giống nhau cái kiểu đóng hộp này nó khá là giống như kiểu của các cái dòng iPhone đó. Nó sẽ làm khít như thế này và khi chúng ta tuốt ra đó, nhìn rất là xịn sò ở trong này chúng ta sẽ có một cái lớp mút bảo vệ và nó cũng khá là dày đó, sẽ có thêm cuốn hướng dẫn sử dụng ở đây chúng ta sẽ có cả tiếng Trung tiếng Việt à xin lỗi tiếng Trung tiếng Anh đầy đủ ở đây nhé ừ. tốt nhất là các bạn nên giữ lại cái cuốn này tại vì nó rất là hữu dụng chúng ta sẽ có một cái ngăn để đựng dây cáp riêng và dây cáp của nó là dây cáp bọc dù cực kỳ xịn sò luôn đầu USB Type-C mạ vàng và cái này nó cũng mạ vàng luôn USB Type-A nó cũng được mạ vàng luôn và đây là cái bàn phím của chúng ta nó làm cái mút này rất là cứng và cũng rất là khít cho nên là chúng ta sẽ lấy ra hơi khó khăn một xíu Ờ, về cái cảm quan khi mà mình mới mở ra thì nhìn nó rất là cao cấp rồi Ok thì đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay một em bàn phím cơ numbat về cái phím numbat thì các bạn biết rồi nó sẽ gồm những cái bàn phím số như thế này sẽ có 012469 cộng trừ nhân chia và bật tắt numbat Tuy nhiên thì cái dòng này nó sẽ cho thêm chúng ta bốn nút nữa ở phía trên này sẽ có nút ESC, nút Tab, nút à, Back hay gọi là nút xóa và nút FN để chỉnh led và các chức năng như cái dây chúng ta nhìn thấy thì con này nó sẽ sử dụng đó là cổng USB Type-C ở phía trên này và đó là sẽ là cáp rời chúng ta có thể thay đổi dây cáp bình thường tuy nhiên thì con này không phải là dùng không dây mà bắt buộc là phải dùng dây thì mới sử dụng được nha các bạn tiếp theo thì chúng ta sẽ nhìn về phía phần kỳ cáp của em này em này đang sử dụng đó là kỳ cáp MDA tức là nó sẽ có chuẩn cao giống như là Cherry tuy nhiên thì nó sẽ làm như theo kiểu của SA tức là nó sẽ to và tròn hơn nhưng mà chiều cao thì nó sẽ là chiều cao của cherry một cái kiểu kết hợp giữa cherry và SA à, về cái màu của cái cáp thì chúng ta sẽ thấy có ba màu chủ đạo đó là màu xám màu đen carbon và màu vàng khá là nổi bật về cái chất lượng keycap thì các bạn không phải bàn rồi nó sử dụng keycap PPT double shot luôn nha các bạn tuy nhiên thì không phải là dạng double shot dày tràn viền và nó chỉ là double shot kiểu cái mặt trên mặt dưới thôi đối với những cái dòng numbat à, giá rẻ như thế này thì ok rồi tiếp theo thì chúng ta có thể nhìn thấy đằng sau sẽ có bốn cái chân cao su chống trơn trượt và có lẫy để nâng hạ độ cao của bàn phím và cái lẫy này cũng có một cái chân cao su ở đây luôn à, giúp để cho chúng ta có thể giữ được cho nó nằm ở trên bàn khá là chắc chắn và không bị xê dịch thì cái dòng switch của em này thì nó sẽ sử dụng hai dòng switch đó là blue và red của Gateron và đây là dòng Switch Pro với cái dòng Switch Pro này thì nó sẽ được lúp sẵn cho nên cái cảm giác bấm của nó sẽ cực kỳ mượt đó. và Blue thì sẽ là clicky rest thì sẽ là êm ái uh, à, Linear cái đó thì chắc chắn các bạn biết rồi đúng không ngoài những cái tính năng đó ra thì chúng ta còn có một cái tính năng rất là ngon mà không phải cái numpad nào cũng có hỗ trợ cũng như là không phải cái dòng bàn phím cơ nào cũng hỗ trợ đó là cái tính năng hot swap với cái tính năng này thì chúng ta cũng có thể sử dụng những cái cây nhổ switch để mà có thể thay thế switch của nó một cách rất là dễ dàng đây mình ví dụ cho các bạn coi nha. thì để nhổ switch thì chắc chắn chúng ta phải nhổ keycap trước rồi sau đó chúng ta mới đến nhổ switch đó rất là dễ luôn nha các bạn tại vì con này đang sử dụng đó là hot swap 5 chân và cái dòng hot swap này là của Gateron cho nên nó rất là ngon và cũng có thể hỗ trợ cho các bạn thay được hầu hết tất cả các dòng switch hiện tại trên thị trường Ngoài những cái tính năng như trên ra thì chúng ta còn có một cái hệ thống đèn led RGB cực kỳ đẹp nữa để mình show cho các bạn coi nha. Ok, sau khi mình đã cắm bàn phím vào và chúng ta có thể nhìn thấy cái hệ thống đèn led của nó lên rất là sáng tuy rằng là cái keycap của nó không có hỗ trợ xuyên led nhưng mà chúng ta có nhìn thấy là cái đèn led của nó đủ sáng để chúng ta có thể cảm nhận được cái hệ thống của đèn led của nó đang chạy như thế nào và chúng ta còn có một cái điều đặc biệt hơn nữa đó chính là cái đèn viền đây cực kỳ ngon luôn cái đèn viền của nó sẽ là led RGB nhé vì ờ, quay qua camera cho nên là nó sẽ không có được sắc nét lắm cũng như là nó không có thể hiện rõ cái hệ thống đèn led của em này dùng mắt thường thì nhìn nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều đó rất hiếm có những cái bàn phím cơ numbat nào mà có cái hệ thống đèn led đẹp như thế này và đặc biệt hơn nữa là chúng ta còn có thể tùy chỉnh được tất cả các nút ở trên này tức là dùng phần mềm chúng ta có thể chỉnh led tùy chỉnh macro keymap vân vân đó rất là nhiều cái đèn viền này chúng ta cũng có thể điều khiển được thành về led một màu cũng như là các chế độ chạy luôn nhé chúng ta sẽ đi sang một cái phần rất là quan trọng nữa đó là về cái cảm giác bấm của em này và em này đang sử dụng nó là Gatron Pro thì, thì nó cho cái cảm giác bấm cực kỳ mượt kể cả blue hay là red nhé về blue thì chúng ta sẽ bấm nó sẽ kêu lắp tắt lắp tắt như thế này đó không phải bàn rồi ừ, tuy nhiên thì cái đặc biệt nữa của em này đó chính là những cái nút dài đây những nút dài nút cộng enter hay số 0 đây thì nó đã được cân sẵn start rồi cho nên là bấm nó không hề nghe lọc sọc luôn bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe thử tiếng của hai phiên bản blue và red nhé nghe nó rất là sướng luôn các bạn đặc biệt là những nút dài này đó rất là sướng về những bạn nào mà muốn ngon hơn nữa thì các bạn cũng có thể về cân chỉnh lại cũng như là móc thêm một ít nữa thì nó sẽ cực kỳ ngon đặc biệt là em này hot swap cho nên là các bạn cũng có thể móc nó một cách rất là dễ dàng các bạn cũng có thể tháo ra lót forearm đồ các kiểu rất là đơn giản luôn và với cái giá thành của em này thì khoảng tầm là 800 ngàn thôi à, loanh quanh đâu đó thì các em nghĩ sao về chiếc bàn phím này với giá khoảng 800 ngàn nó là một con bàn phím cơ numbat rất là hiếm có trên thị trường có đáp ứng đầy đủ ví dụ như là phím cơ thật này hot swap led rgb à, có cả led viền đầy đủ các chức năng rất là ngon lành nếu mà các anh em có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại phần à, comment ở dưới phần bình luận nhé hoặc là các bạn có thể inbox trực tiếp của mình trên fanpage để được hỗ trợ giải đáp Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Discussion, all I know is I was made for this Paid for this, yeah, slave for this Been down and I'ma get it right Dead on sight like First off, you don't run nothing All talking, your team bluff it My squad, we all dream crush it We ain't rushing, no discussion All I know is I was made for this Paid for this, yeah, slave for this I get it right, dead on sight like. Been down and I'ma get it right, dead on sight like.